Xin chào các bạn, trong video này Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách uh, à, setup cài một cái um, Windows trong uh, trong một, một cái máy ảo là VMware. Thì trước khi để bắt đầu để cài một cái um, máy ảo VMware thì uh, các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì? Ở đây uh, trong cái file setup của mình á, là có một cái file là Windows Windows 7, cái file này là file ISO. Nó cũng tương tự giống như là một cái file ISO mà là các bạn gót một cái win lại và mình load cái win nó lên thôi thì đây là cái cách cài nhanh nhất còn uh, cái file uh, sorry ở đây á uh, uh, sorry key thì khi mình cài win sẽ có một cái key thì uh, đây là cái file sorry key để mình uh, uh, ati cái window đấy ha thì uh, trong phần này thì mình sẽ để ở đây và đến cái phần um, cài đặt thì cài đặt một cái máy ảo uh, Windows 7 thì mình sẽ chọn ở trong phần là create a new virtual machine ở trong cái phần mềm là VMware mình click vào đây ờ, sau đó là mình sẽ chọn ờ, là cái phần NAS trong NAS này thì ờ, cái phần install là file ISO thì mình sẽ load cái file đấy ở đây ha mình nhập chọn thằng này mình chọn open rồi thì như vậy là cái quá trình mình cài kiểu như thế này là mình lock cái file ờ, Windows của cái file ISO lên thôi mình chọn next thì trong phần này là Windows product key thì trong phần Windows product key này thì mình sẽ copy uh, random một cái key nào đó ở trên cái phần là sorry key này mình copy mình dán vào đây đấy sau khi mình dán vào đây thì mình trong cái phần là uh, uh, version of Windows install này thì mình sẽ chọn một cái uh, phiên bản Windows ha, Professional hoặc là Optimize này cũng được ha. Trong cái full name này thì mình đặt uh, cái tên này nó tương tự ở bên uh, danh sách cái những cái những cái computer ở uh, những cái máy ảo của mình ở bên uh, bên trái này các bạn này thấy không? Thì trong phần này thì mình sẽ chọn là uh, win uh, new window ha. Uh, mình chọn là new window ừ, new window thì đây là một cái new window ha thì đây là cái mục máy máy là tên new window và password và confirm password cái này mình không cần điền vào à, rồi à, new window 01 đi để mình à, đánh dấu như thế này ha rồi mình chọn net ha sau khi mình chọn net xong à, mình comment lại mình chọn là new window này mình copy thằng này ha net để mình dán vào đây luôn cho nó đồng bộ rồi thì ở ờ, phần cái location để mình à, lưu cái à, win này á lưu cái cái file system file cái hệ thống win này ở đâu thì um, uh, new window 1 mình sẽ copy cái phần cái tên new window 1 này mình sẽ ở ờ, uh, trong ổ đĩa này luôn thì mình sẽ kích chuột vào phải new uh, mình tạo ra một cái folder là new window 1 thì nó sẽ lưu ở trong này luôn nhé đấy rồi sau đó là mình quay trở lại cái setup này mình sẽ chọn browse và trong phần uh, um, OD ờ, này thì mình sẽ chọn phần uh, new window rồi new uh, new window đây new window mình sẽ click vào cái folder new window này mình chọn ok thì như vậy là cái hệ thống những cái system của Windows đấy á thì mình sẽ lưu ở trong cái folder này ha các bạn hiểu chưa nào rồi sau đó mình sẽ chọn next thì trong khi mà chọn next là cái phần là ổ đĩa ổ ừ, cứng á, ổ cứng ở trong cái mục máy tính á, thì ờ, ở đây là mình đặt ở khoảng là 20 uh, 22 GB thôi hoặc là 18 ờ, hoặc là 19 thì ờ, rất là linh động ở đây trong danh sách kia máy ở đây mình cho là à, một cái thì 22 cái 21 cái 23 hoặc là cái 20 nó không bị trùng vào một cái uh, cái cái cái dung lượng của ổ cứng nào hết nha thì sau khi mình điền xong về uh, định dạng xong cái kích thước ổ, ổ cứng thì uh, mình sẽ chọn nest sau khi chọn nest xong thì ở trong phần là uh, cái hardware này thì mình có thể là customize lại uh, custom lại cái phần uh, hardware này đó là phần cứng trước hết về phần memory của một cái uh, window này thì mình sẽ chọn là 2G đấy 2G và cái phần uh, cái, cái processor này là cái cái core công chip á, thì mình sẽ tích vào nó là cỡ khoảng 2 uh, core core 2 ha thì còn tất cả những cái này thì mình khỏi cần chọn rồi sau khi xong rồi á thì mình sẽ chọn cloud đi thì như vậy là trong cái um, máy ảo này thì nó chạy trên hệ điều hành Windows và uh, cái phần RAM thì nó chạy 2 GB thì ờ, những cái tài khoản à, những cái um, Windows gọi là những cái uh, máy ảo này chỉ có nuôi tài khoản thôi thì mình không cần cấu hình cao lắm rồi sau đó mình chọn finish nha quá trình mình chọn finish thì nó đang uh, để tạo ra một cái không gian audio rồi chúng quá trình nó cài đặt một Windows thì nó đang lót một cái uh, Windows lên nó ờ, cài đặt một cái cái hiệu điều hành nha các bạn đợi uh, trong uh, chút lát Rồi sau khi ờ, trong cái quá trình mà cài đặt xong á thì uh, các bạn um, tích chọn cái um, phần homework này ha hoặc là tắt luôn cũng được Đó, chọn thằng này à, hoặc là cancel ha rồi để cái quá trình nó install VMware tool vào rồi xong khởi động lại thêm một xíu Rồi, ok. Thì như vậy là cái quá trình cài một cái ờ, Windows ở trong cái máy ảo VMware đến đây là à, à, hoàn thiện xong cái phần này ha. À, cái phần màn thì để nó lót à, xong. Thì trong phần này thì mình sẽ à, chọn cái trục phải chọn cái phần độ phân giải của nó là còn là 1280 x 20 thôi ha. Rồi. Ok. Đấy, thì như vậy là đã xong về một cái window thì trong này thì các bạn có thể là sử dụng để làm bất cứ những cái việc uh, riêng uh, nuôi tài khoản hoặc là tất cả mọi thứ uh, tùy các bạn